Ok anh em và sau khi mở 23 rương và đây sẽ là một cái video tổng hợp ngắn lại cho anh em xem sau khi mở 23 rương thì uh, được cái món đầu tiên giá trị nhất trong cái video đó là một đai lưng thời gian chúng đọc 80 mắt topping và sinh lực dương 30 thì sự quá đẹp đỡ mà nói thì uh, tính toán thì uh, đỡ mà đua top ra một cái đai lưng uh, cực phẩm mắt đọc 80 và sinh lực uh, mắt pin thì anh em sẽ tốn khoảng tầm từ 15 cho đến 20 củ đỡ thợ đỡ có thể sở hữu được cái đai lưng như thế này thì cực phẩm như ờ, mắt pin là khoảng tầm 15 đến 20 triệu còn cái, cái đai lưng này khẳng nghĩ nếu mà thực sự bán bèo lắm được 10 triệu có người mua phát một đấy bèo lắm được 10 triệu ở đai lưng này rồi tiếp theo thì ờ, được cái dây chuyền này thì được làm chậm 40 thì nó sẽ được khoảng tầm 5 kim nếu mà đã bán ra cũng được 5 kim nếu anh em nào xài set Newton cần mua dây chuyền thì liên hệ đó rồi cũng như là anh em xài cái ờ, ngập gặp bòi set đồ hiệp cốt thì dây chuyền này cũng gọi ừ, một dây chuyền khá là ok mắt mắt 40 chống độc luôn thì giá chiên này nó tương đối cũng tầm 5 kim nè thì hai món này thì Khải có nói video trước thì hai món này cộng lại thì bèo lắm được 10 kim thì nó bù lỗ ra được ba rương thì 20 rương kia thì chỉ ra được đúng một một rương một cái đai lưng này thì 20 rương thì nó bay khoảng tầm 70 kim mà tầm 5 triệu thì ra đai lưng này thì vẫn gọi là lãi nữa ở video này vẫn gọi là lãi không lời không không lời nhiều nhưng mà vẫn gọi là lãi đó nè không lỗ chứ không lỗ nha chứ không lỗ nha nè rồi còn lại những món mít này nhẫn 16 này shop này nhẫn 20 shop này tưởng đâu nhận ăn ban kháng hỏi nhưng mà không phải nè nó là nhân vật nữ là nó đen xì là thấy to nè nếu mà nó sáng là thiệt sự là chắc chắn thì nhận ăn ban rồi rắc hoàn toàn luôn rồi là nhẫn nhu tình ba gia truyền nhu tình 39 nè gia truyền nhu tình 33 nè gia truyền nhu tình 31 nè gia truyền nhu tình 208 nè rồi à, Rồi, tiếp theo là mấy cái này không cần nói anh em ơi. Thực sự là mấy cái này là shop shop shop shop shop shop shop shop shop tất cả nhu tình không có cái nhận không có cái nhận nhu tình là mát pin luôn. Toàn nhận nhu tình em vái cái chứ. 2 4 6 7 7 nhận nhu tình vái cả nồi. Rồi cái này shop luôn. Áo này cũng shop luôn. Dây chuyền này cũng vứt luôn. Rồi xong. 23 rương. Ok anh em. À <laughs> nhẫn ăn ban cộng sức mạnh á à, ok nhiều anh em cho cho anh vui là nhẫn ăn ban cộng sức mạnh này cũng như là giá trị ăn ban cộng làm chậm đó ok và anh em ờ, xem tổng hợp video 23 rương giả tẩu 3k ngày hôm nay thì đừng quên đỡ lại cho khải ờ, cái màn video tổng hợp này một like cho xem ủng chơi và giúp cho Khải lên 200 like cũng như là tạo tương tác cũng như là giúp ờ, kênh Khải ờ, phát triển này mà Đừng quên nhấn đăng ký mạnh đăng ký, đăng ký kênh mạnh nha em ơi. Ok và Khải hay livestream vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày cũng như là up video thường xuyên vào 11 giờ 15 phút hàng ngày buổi trưa nè. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều. Ok. Bây giờ thì ờ, chúng ta đi dọn rác thôi. À, <laughs> dọn rác thôi.